Xin chào các bạn Hôm nay mình à, sẽ rửa bát giặt quần áo Mình à, làm việc này không phải là mình à, sợ vợ đâu Mà cũng không phải là mình làm việc này là mình hèn Chẳng qua là mình giúp vợ giúp vợ làm việc nhà thôi mình uh, thấy vợ vất vả đi là vất vả vợ mình uh, công việc ờ, cách xa nhà 20 cây sáng là 6 giờ sáng phải đi làm mình công việc của mình thì nhàn rỗi hơn cho nên là mình giúp vợ thấy vợ vất vả rồi mình làm giúp được ra những việc này cũng đơn giản thôi nhẹ nhàng thôi hôm thì ờ, vợ mình làm hôm thì mình làm vợ mình không bắt mình ờ, làm những ờ, việc này cả đây hôm nay mình làm là mình tự nguyện mình làm qua nhà mình uh, có khách nên là rất nhiều bát chén ăn xong thì ờ, cũng muộn rồi ai cũng mệt mỏi nên là chưa rửa bát sáng nay mình cũng đi làm sớm là rửa bát bạn nhá người vợ là rất là thương vợ mình <laughs> đóng chém rất nhiều vợ mình à, đi làm về muộn lắm về, về muộn à, ngoài công việc chính nhà này còn làm những cái công việc khác làm à, thêm nghề phụ khác nghĩ rất nhiều việc còn mình thì à, công việc của mình nó cũng ít thời gian hơn nhàn hơn mình lấy rẻ mình chùi hết cái bát này cho nó sạch bóng luôn nhiều đấy. qua nhà có khách hứa là anh em tụ tập ăn uống rồi ăn chung cho vui rồi sáng nay là rất nhiều bát đĩa và chén cốc thì cũng chiều người bác rồi người bác Ờ, rửa hết ờ, chậu bát này và tí nữa là mình ờ, sẽ dập chậu quần áo kia nhiều người thì nghĩ là rửa bát này việc của nghĩ con gái đàn bà nhưng mà mình thấy đàn ông cũng làm được cả sao cả vợ chồng giúp nhau thôi những người làm việc để giúp nhau để đỡ gánh nặng hơn rém vào rồi bây giờ mình tráng qua bằng ờ, nước lã mình tráng sạch mình rẻ mình lau sạch Thank you. mình đã rửa xong ờ, một đống bát rất là nhiều bát một xong nồi đây mình ờ, xếp ờ, bát to bát rưỡi đĩa bát rưỡi và bát nhỏ bát trên các bạn rửa xong xếp sắp xếp là cẩn thận chồng lên nhau là rơi vỡ nhá bây giờ mình sẽ cất đống bát này đi và mình sẽ giặt quần áo tiếp tục

nào nhưng bắt đầu bạn cho ra một chiếc chậu khác đi Thẳng vào Rồi cho một ờ, chút nước rồi Rồi cho xà phòng vào phòng với à, nước như này mới đều lên cho nó tan thực phẩm rồi bắt đầu cho quần áo vào rồi để chiếc quần vào Đấy. quần này chủ yếu ở gió quần hai viên gió quần rồi, kỹ tiếp bỏ tay thật mạnh thật kỹ sạch oh. khí của của mạnh rồi ăn mặt Good job chiếc áo này chiếc áo con trai này quần cho bà con vò kỹ vò mạnh và vò kỹ đi vò xong rồi xả xả nước xả nước kỹ cho nó hết xà phòng Ờ, vò xà phòng xong các bạn xả nước xả nước vào bạn và tiếp tục vò vò sạch hết ờ, phòng đây là <coughs> xả bốn năm lần nước nha các bạn nha sạch nha 你好。 xả liên tục liên tục như nào nó sạch hết cái phòng còn cũng sạch luôn sau khi giặt xong thì các bạn à, vắt khô rồi phơi đem phơi móc phơi đây mình đã làm phơi xong rồi một đống quần áo <coughs> mẹ mình à, cũng có, có bảo là thằng này mỗi giặt quần áo rửa bát mới quay làm gì cho nó phơi làm gì người ta cười chứ chắc là thằng này bị thần kinh rồi <laughs> nhưng mà mình thì lại nghĩ khác mình nghĩ đây là chuyện bình thường thôi cuộc sống đời thường hàng ngày thôi anh em rồi mọi người ai cũng có thể giúp vợ rửa bát giặt quần áo rồi các bạn à, xem video có gì thông cảm cho mình nhá chúc ờ, các bạn à, vui vẻ